tôi xin chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục cái video này tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không anh em nhé các anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu thì anh em cũng biết là hiện tại ngoài thị trường nó đang đưa ra rất nhiều loại máy phân âm hột tài xỉu và các thầy thợ nghe hột tài xỉu không ai có thể cắt được máy phân âm nghe hột tài xỉu hoặc là chống được các thầy thợ nghe hột tài xỉu đúng không anh em đó thì bây giờ cái sản phẩm mà tôi chia sẻ cho anh em đấy chính là cái cái đĩa một một âm cho anh em tay cái đi chơi không phải sợ máy phân âm hay là các thầy thầy thợ nghe hột tài xỉu nữa anh em nhé chống thầy thợ nghe hột tài xỉu và máy phân âm anh em nhé thì những cái máy phân âm là cao cấp thì cái đĩa này nó cũng chỉ hạn chế được là cái máy nó phân được âm hột tài xỉu thôi anh em nhé à, nó không cách được hoàn toàn đó đĩa một âm là khi mình nắp thì à, đĩa ờ, khi mình nắp thì tài mình nắp lên tài và xỉu thì nó chỉ có một âm thôi anh em nhé đây tôi sẽ nắp luôn cho anh em thử nghe này đó. xỉu này anh em thấy không nó chỉ đúng một âm thôi xỉu tiếp ạ vâng thì chén này lên tài này đó lại xỉu ạ tài ấy. đó anh em thấy không ạ thì uh, tôi nắc cho anh em vài chén thì anh em cũng thấy là cái đĩa này tôi nắc vài chén cả tài cả xỉu thì nó cũng chỉ có một âm thôi đúng không anh em còn nó bên này là cái đĩa cách âm anh em nhé đĩa cách âm thì là như thế nào thì tôi cũng nói luôn với cách âm á là nó cách cái âm tài xỉu với cả các ờ, thầy thợ nó chỉ có một tiếng trầm thôi anh em nhé đây tôi sẽ lắc luôn cho anh em này nó giúp cho tất cả anh em tay cái nó gặp lợi thế hơn khi anh em đi ờ, chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu biển nhá đó nghe tiếng rất trầm luôn chỉ có một tiếng như vậy thôi đó anh em thấy không ba tài xỉu như nhau hết anh em nhé đó nó chỉ có một tiếng trầm thôi đúng không anh em đó thì tôi nát cho anh em vài chén để anh em xem thì tiếng của nó kêu xỉu tài đó tài thì anh em thấy rồi đó cả hai đĩa này thì anh em cảm thấy ưng ý hay là em cảm thấy ưng ý thì anh em à, cảm thấy phù hợp với anh em khi đi chơi sòng sới đi à, đến các sân chơi của anh em thì anh em cứ liên hệ cho bên tôi 0948 306 996 và 0942 306 996 anh em nhé thì tôi bao cho anh em nhưng cái đĩa này hoàn toàn là không tan anh em nhé cái đĩa này Đấy, các ừ, mấy đĩa này bên tôi hoàn toàn là không tan tích gì hết anh em nhé tôi bao cho anh em là ăn thua đập chén đập bát luôn chạy hột luôn vâng thì, à, thì hai cái loại đĩa này cũng là hai cái đĩa độc quyền của bên tôi vâng thì video của tôi cũng đến đây cũng là kết thúc tôi xin chào tất cả anh em chúc tất cả anh em luôn luôn may mắn và chiến thắng trên các sòng sới anh em nào mà hay xem video của tôi thì hãy đăng ký kênh nào và chia sẻ để xem những video mới nhất